Xin chào à, tất cả anh em Trong thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều những cái ý kiến của anh em Đặc biệt là những anh em nào đang à, làm cái Gọi điện đến hỏi tôi rằng bây giờ thì những anh em nào đi lắc cái bị thua rất là nhiều và tay con đánh thì rất là chuẩn Đặc biệt là đánh số ví dụ như là những cái à, số mà hay về ví dụ như là xỉu nó sẽ về những cái số như 7 8 này hoặc là tài nó sẽ về những cái số như 13 14 đấy là những cái số mà thầy à, con rất hay đánh và tôi cũng trả lời luôn với anh em đó chính là một phần là do cái à, máy à, phân âm hồ tài xỉu và một phần nữa là bởi vì cái máy phân âm hồ tài xỉu nó có tác dụng như thế nào nguyên lý hoạt động như thế nào thì cũng nhiều anh em chỉ là nghe qua thôi cũng chưa nắm rõ được cái nguyên tắc hoạt động của nó thì về cái nguyên tắc hoạt động tôi sẽ giải thích qua về với anh em về nguyên tắc hoạt động của cái máy phân âm hồ tài xỉu là nó sẽ báo cho chúng ta biết ví dụ như dung là có dung thì nó sẽ là 1 2 3 và không dung nó sẽ báo cho chúng ta biết là 456 cứ có 456 nó sẽ dùng và 123 à, xin lỗi 456 sẽ không dùng và 123 nó sẽ dùng về cái à, máy phát âm hột tài xỉu là nó có nguyên tắc sử dụng là như thế tại sao người ta có thể tay con có thể đánh à, xỉu chủ đánh số được bởi vì khi lên những cái số ví dụ như là 456 thì anh em cộng vào 456 nó là gì 4 5 6 nó sẽ là 15 điểm và thường thường ấy, từ trước giờ thì về những cái số mà tay con rất là hay đặt khi người ta đặt tài người ta sẽ đặt vào 13 hoặc là 14 thì tôi cũng là một người đi lắc cái nên tôi rất hiểu cái tâm lý đó của anh em và trong thời gian vừa qua tôi đã nghiên cứu và đưa ra một cái bộ hột tôi cũng ờ, chưa biết đặt tên của nó chính xác như thế nào nhưng mà tôi cũng gọi nôm na à, gọi nó là hột tránh né tại sao gọi là hột tránh né bởi vì cái bộ hột này tôi có thể tôi tránh được những cái số mà tay con người ta hay đặt ví dụ như là 78 này hoặc là 13 14 thì anh em nào cần tìm hiểu liên hệ thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại đây 0844 555 559 tôi sẽ tư vấn và giải đáp cho anh em về à, cái bộ hột tránh à, né này nó có tác dụng như thế nào về cái bộ hột này thì đảm bảo với anh em 100% là hoàn toàn không tang thứ nhất tôi sẽ thử qua nam châm cho anh em trên đây nó có hai bộ hột một bộ hột nó là hột nam châm và một bộ hột nó là cái hột chanh né mà tôi đã mới uh, nghiên cứu thành công trong thời gian vừa qua đây hột nam châm thì tất nhiên nó sẽ bị dính bị hít vào đây rồi đó còn hột né tôi có gọi là hột tránh đi thì nó không dính không hít hoàn toàn không dính không hít dĩa cũng hoàn toàn bình thường đây. dĩa nắp hoàn toàn bình thường không dính không hít gì anh em nhé đây đây nó là cái dĩa mua ở tôi mua ở, ở ngoài à, siêu thị còn cái nắp này nó là cái nắp sơn đó hoàn toàn không dính không ít nó không à, giống như cái hột 500 này thì dính chặt luôn anh em mình hột 500 thì hoàn toàn dính nhé còn cái hột chạy né này của tôi thì hoàn toàn không dính không hít gì cả về phần dọi đèn tôi sẽ dọi đèn qua cho anh em xem tôi sẽ soi ba mặt uh, à, ngũ và ba mặt nhất à xin lỗi ba mặt nhị để chứng minh một điều hột này hoàn toàn trong suốt hột thì rất là đẹp anh em đúng chưa không dính không hít gì cả hột bao không tăng hoàn toàn 100% còn đây ba bản nhất rồi tôi sẽ soi này khi chúng ta lắc cái bộ hột này thì nó giống như là hột đua 5 năm nó sẽ đi rất là đều chén tài chén xỉu có những trường hợp là nó phản phản là sao ví dụ như đang đi chén tài chén xỉu nhưng có thể là nó sẽ dừng ở một chén tài hoặc một chén xỉu nhưng mà đặc biệt cái điều đặc biệt hơn đó là nó tránh được những cái số xỉu nó sẽ tránh được những cái số 78 số 78 nó sẽ về rất là ít còn những cái số uh, 13 14 khi về tài thì nó cũng rất là ít khi xảy ra nó khi chúng ta lắc ấy, 10 chén thì tỷ lệ về những cái số đó ví dụ như là 78 hoặc là 13 14 nó chỉ chiếm từ 1 cho đến 2 chén thôi bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em cái ờ, bộ hột này xem có phải ờ, như thực tế tôi đang nói hay không đây bây giờ đang là tài 15 nhé bão ngũ Đó. bây giờ nó lên 16 anh em này chứ không phải là 13 14 ờ, bây giờ tôi chén đầu tiên này tôi tiếp tục 234 đang từ 16 điểm bây giờ xuống 234 xuống xỉu 9 và cũng không phải là số về về xỉu 8 anh em nhé 78 không có về nó xỉu 9 bây giờ nó là tài nhưng mà tài 12 nó cũng không phải là 13 chén trước là xỉu bây giờ qua tài luôn hột đi thì rất là đều đó, bây giờ xuống xỉu và xỉu xỉu mấy đấy ạ xỉu 10 đúng không Đấy, như bây giờ nó tiếp tục vẫn là xỉu vẫn là xỉu 10 nó không xuống 78 được nếu như có xuống thì nó sẽ xuống xỉu 3 4 hoặc 5 nó bây giờ nó lên tài luôn tài 17 17 điểm bây giờ vẫn là tài nhưng mà 11 điểm tài tiếp này đây là chén tài tiếp theo chén này nó là 11 điểm bây giờ bão ngũ à, xin lỗi bão lục đó bây giờ xuống xỉu luôn anh em nhé như chén này xuống xỉu nhưng mà xỉu nó là xỉu 5 tiếp tục vẫn là xỉu rồi bây giờ mới là chén xỉu này nó mới lên số 8 này còn từ đầu đến giờ nó chưa một chén nào lên số 8 cả chỉ có 10 9 10 và 5 thôi bây giờ nó lên tài vừa là xỉu 8 bây giờ lên tài tài 11 chứ không phải là tài 13 14 tiếp tục vẫn là tài vẫn là tài 11 anh em này đúng chưa bây giờ lại xỉu xuống xỉu 10 luôn anh em thấy thế nào hột đi rất là đều hột vẫn đang quay tròn trên dĩa đó bây giờ đang vẫn là xỉu xỉu nhưng mà nó xuống xỉu xỉu xỉu chín nhá Đấy, bây giờ là tài 11 2 3 6 11 điểm bây giờ lên bão tứ 12 điểm bây giờ mới lên một chén tài đầu tiên nó mới là tài 13 bây giờ mới lên số 13 anh em thế nãy giờ tôi cũng từ đầu giờ tôi lắc cũng ờ, mười mấy chén rồi nhưng mà mới có một lần là lên ờ, số 8 và một lần lên số 13 nó bây giờ nó lên một số nữa là xỉu 7 đây lần thứ hai này, lên số 7 và 8 này Đó, bây giờ lên tài tài 12 anh em thấy là hột nó đi rất là đều đúng không thì cái bộ hột này tôi cũng ờ, mới đưa ra thị trường nên cũng ờ, chưa được nhiều anh em biết tới thì anh em nào cần tìm hiểu ờ, muốn sở hữu cái bộ tránh hột né này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại à, đây